Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với ờ, kênh youtube của Điện Máy Tiến Linh Và ngày hôm nay thì ờ, sẽ giới thiệu tới ờ, quý anh chị và các bạn mẫu điện thoại cấu hình ngon nhất dưới tầm giá 2 triệu đồng Em nó đang được bán ra với mức giá là 1 triệu 990 nghìn Redmi 9A uh, bản uh, RAM 2GB và bên trong là 32 Màu ờ, rất đẹp luôn ạ 13 megapixel Số thì uh, ờ, là ờ, pin 5000 còn mình cầm cái nó thì cũng nặng thật đây mình chị na chạy à, chip à, MediaTek Helio à, G25 cam 13M và 5M selfie màn hình gió nước mình đa tác vụ của em z 19 này Tìm cho tôi điện máy Tiến Linh Được chứ, điện máy Tiến Linh Thông tin cho bạn đây

camera trước đây là đa tác vụ đây là màn hình youtube ngoan lại rất nhanh luôn mushroom điện máy tiến linh Kể cho anh nghe một câu chuyện hài Được tôi kể đây Anh ngốc mấy tậu được con bò tối đi ngủ Anh ta chốt chuồng bò cẩn thận Sau đó còn đặt ngay cái trọng chắn giữa cửa chuồng mà nằm ngủ Ấy thế mà hôm sau tỉnh dậy Con bò của anh ta đã bị kẻ gian dắt đi mất Ngốc sót của đi báo quan Bẩm quan chắc chắn là chúng nó dắt bò chui dưới gầm trọng của con mà đi ra Quan nghe vô lý quá phải phì cười Con bò chứ có phải con chó con mèo đâu mà chui được dưới gầm trọng Dạ bẩm vâng, quan thế thì chúng nó rất đi lối nào, sáng dậy cái chõng của con vẫn nằm chắn giữa cửa cơ mà. Đồ ngốc mày ngủ say. Chúng nó khiêng chõng mày sang một bên, dắt bò ra rồi lại khiêng về chỗ cũ chứ khó gì. Ngốc như vỡ lẽ, nói. À, hóa ra quan thông đồng với bọn trộm nên mới biết rõ như thế. Trong cùng uh, phân khúc giá dưới 2 triệu đồng thì anh em cũng có thể quan tâm sang uh, à, Vismart Star, đến từ uh, đại diện của Việt Nam. Em này thì uh, có um, con chip là là Snapdragon 1,3 GHz và có cảm biến vân tay camera kép uh, siêu rộng uh, màn hình cũng giòn nước đây cảm biến vân, vân tay sau đặc biệt là uh, ờ, cổng sạc USB Type-C để cho hỗ trợ sạc nhanh đến 19W không lấy nét rồi check cổng sạc Type-C đây cỡ hình thì cũng là RAM 2GB bộ nhớ trong 32 à, ờ, đủ cho anh em chiến game à, liên quân mobile hoặc những cái game game phổ biến ở dưới ờ, phân khúc giá 2 triệu thì hai em này thì là bá đạo rồi còn cho nhau tầm khoảng 200 nghìn Đấy, thì các bạn có thể chọn một trong hai và tại điện máy Tiến Linh thì đang có chương trình khuyến mại giảm giá uh, em nó và được tặng kèm theo tai nghe chính hãng của Samsung cho nhìn tối thế nhỉ Cảm ơn ờ, quý anh chị và các bạn đã xem hết video Nếu ờ, thấy ờ, video của chúng tôi hữu ích thì hãy like, share, comment hoặc bấm vào nút đăng ký và sau đó ấn vào hình quả chuông để nhận được những video mới nhất của chúng tôi Xin cảm ơn và hẹn gặp lại